<laughs> 你星不火嘞，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 thì à, Giang cũng đã nhận thêm một cái tin vui từ miền Trung đổ ra đó là của à, cô Nga Trần và chị Hạnh Vũ là con gái của cô cô ủng hộ thêm cho con đường tấm lòng vàng là phải 700 đô la Mỹ nữa vậy vâng, chị nhá và 300 đô là của cô ủng hộ đồng bào miền Trung 700 đô là ủng hộ thêm con đường mang thêm tấm lòng vàng và tiếp đó Giang nhận thêm một tin vui nữa của anh à, à, chú Thắng ở bên à, Bắc Giang ủng hộ thêm một triệu à, chú ấy, à, ủng hộ thêm để làm con đường tấm lòng vàng nối dài thêm con đường thì hôm nay bà con đang bắt đầu khởi công nha các anh chị mình sẽ nối từ cái ờ, vị trí mà đợt trước Giang làm là cái đoạn giữa các anh chị ạ mình sẽ làm đoạn giữa và cái đoạn này thì nó có một cái cầu như này đấy cầu như này thì ờ, mình cũng đã mua sắt mua tấm đan để mà mọi người đang đan đây rồi cũng uh, cắt sắt cắt thép từ ở dưới kia trước chuẩn bị mang lên đây mình sẽ buộc ở cái vị trí này thì ờ, mình sẽ thu lại cái cầu nó dài mình sẽ thu, thu lại vào thu vào nét nét ba mình thu vào đến đây chân nó đổ đổ bê tông thu đến đây là mình sẽ làm cái cầu ấy. trước bà con là đi cái cầu gỗ này thì cái nước này ấy, nó cũng không không mạnh lắm nó mưa mưa lũ bão thì nó có thể tràn qua làm cái cầu nó sẽ tràn qua ừ. đây đây đây đây đây đây đổ đổ đấy trên kia một người đang đang bắt đầu đổ em phụ nữ là sẽ đi san và một số người ở dưới đấy là đang à, đảo bê tông nhé các anh chị nhé là này nó cua nó cua nó hơi rộng rộng nên là mình mình phải uh, làm nó rộng hơn mét ba mét tư anh chị còn cái đoạn mà nó thẳng thẳng nó như thẳng ấy thì mình phải làm nó mét hai thôi còn cua là nó rất là nguy hiểm là cua không rộng rộng rộng lắm rồi Đấy. hai cái này nó trèo lên là một tí thì không Con cái cụ một tí thôi ơi lá coi xem con à. nó tôi làm thế là ăn ra luôn mình là còn như mình nối vào cái đoạn này các anh chị và Ủa, trước cho độ dày là cũng phải là 10 cm 10 12 cm cái ờ, mặt đường nó sẽ bền luôn và mình cũng bảo bà con là, là, là làm xong thì mình lấp đất vào hai bên này và mình đào cái rãnh này luôn để thoát nước ấy nhưng nó chảy xuống thì nó không xói mòn như con đường đó vâng, anh chị nhé đường nó sẽ được bền hơn dẫn vào thoát nước trên này nó có một khe nước khá là lớn này chảy xuống từ dưới cái lên xuống đoạn đấy đôi đoạn mình sẽ làm cầu nối dưới cầu cũng được mà để dưới cầu gỗ cũng được đi lên nó nó nó khó chị em phụ nữ khoanh lên Hãy subscribe cho Đấy, đấy, em mình khỏe đấy. Khỏe là nông đấy. Cao đi. Để bây này không biết đặt nè. Biết con sủa này. Bây giờ có cái chân thú rồi. Nhái à? mình sẽ đổ tấm đan tấm đan thì mình cũng đã đã xong rồi buộc xong hết rồi chỉ mình kè đá ở đây đổ vữa vào làm cái ấy là để trượt nó đi Nói cho mua lại mét sáu Vâng anh chị ạ Đoạn cua này mình làm mét sáu rộng Thanh thang thoải mái và cua luôn nhé mét sáu luôn đây, anh chị đây mét sáu này mét sáu và cua ờ, đoạn cua mình à, làm rộng còn một cái giường mét sáu luôn đấy không phải là mét tư nữa này Đấy là thoải mái nhiều các anh chị hỏi là giang là cái đoạn cua nên mở rộng ra nó vào cua này thế này mình dốc nữa Từ lớp vào này phải lấp đất vào anh ạ vâng. Đất nó chuyên nó cao cao lên cơ Là chị em phụ nữ đổ, đổ rừng đến đây đó Đập, đập lên này Đập rồi Tí to các rồi.

Xé với cái bom đi Đâu cái dây này Cái cái bom cái kia Rồi Đấy đá vỉa ấy, đá vỉa tốt hơn Đá này bỏ ra thôi Để nó Để ra Cho cho cái miếng này lên đây Dạ, cái chậu nó Thật ra nó được nó Ừ, nó đặt ra tôi chỉ có chưa <laughs> rồi anh ơi được đấy em viên đá vỉa nó cho vào đây thôi chân để nó cứng chân này. Còn chắc bao nhiêu cũng sổ Lấy, lấy túi này đây cho một lớp ấy lên đã cho một lớp sắt lên một lớp mỏng lên đó cứ giảm lớp mỏng đi rồi đặt cái tấm đan lên nó ra thế đủ mấy tông rồi giấy ra, đó chạy ra à? cởi ra anh em cởi dây ra cởi ra đổ đảo vào đây luôn Dân phụ nữ ơi Đấy, đấy. Đừng, đừng, đừng dám vào đó. đâu? nào? Mình dám vào. Vào, vào. Thế nào? Chết chết vào nhá Không chết là đâu chịu đấy mua đồ vớt đồ vớt đi đào luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp chăm nhân nắn con đường đấy nhá anh em phải chăm con đường đấy nhá chúng ta đặt chúng đặt lên này à? nó neo con đường rồi đấy cũng không nhờ Nó cầm cầm được không? À? Thì có cái hùa. Hùa đó. Ôn chẳng căng luôn đi. Có hùa. Ôn chẳng căng luôn đi. Dạ cái nó tao luôn rồi. Nó vào. Nó vào. Em đang đang vào ra rồi. Cái gì ta cũng ra rồi. Cho hai đêm rồi. Trái cái con được. Mất tụi họ bây giờ. Nó có nó tụi nó rồi. Ăn chưa? Nó có tụi nó. Nó có tụi nó. Mưa tổ chứ được rồi thế. Ortadan gel lan gel. Mời chạy cho nó cao. Hả? Muốn nó cao. Chạy cái đó nó cao. Nó bị chỉ xong rồi. Dối đi tiếng đúng như đổ đổ vào rồi. Cái đầu này lên, đầu này lên. Đầu này lên. Thôi. Tämä kyllä on kauppikulttuurissa. Họ em mới thịt tắt, leo khó mới thịt. Các bạn, tao đi về tập nuôi rồi, nuôi, nuôi, em bị cú phật ăn. Nó có hả? Phật lấy ăn thịt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 nó đừng lấy tay tay xin ăn tay đấy đúng rồi đừng ra nhất cái đấy ra đấy Thank you. áp bẩn quá này vào đây một tí rồi các loại cứ cứ lấy các cục cu ra một cái dạng cúc con lấy đúng ba giờ một cây một khối ra rồi cái này cúc con có cao ấy nước của bao ấy giải vào đây đấy cho một lớp cát vào đấy thì nó đỡ nước của bao rồi không bắt nước của bao rồi là luôn đều nó giải nó đều nó cẳng rồi ok ừ. không cây rồi đấy này các ăn thua đều chưa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 Được. Con cá sấu lo dày lắm rồi. Giống là hai tụi cô nó có lo tụi cô. Trời ơi.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

小小兄弟，小弟好，不要那边开始不要做五毛了。知道吗？你去了。那家家小兄弟。有啊。行啊，你住那，你住。哇，好给你听一听那咱有声。làm thế là lấy một cái bàn thôi.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 nó chưa nó phải cua đây đấy liều khắp á, qua qua sáng liều khắp á 진짜 무방해 뭐 nhiều tôi đến một thử cho các lông thôi đấy đừng có đưa như này một nhiên như thế thôi cái hoa này mà chỉ có mình đổ mình ra dưới lóng mà vào đấy